trong đô khai bư rõ ra ta lù tay bù lơ hao lì lại gao mong chẳng nó có bỏ tàu sao nhỏ y lãng y trong tế cha lứa chê ư gió hoa ư lưu xiên tế ư o lưu xa gió bù ư lưu chê có gió nụ tao lo nhỏ 需要。 thế chỉ lâu đó đi là anh nghĩ thế cho lứa trẻ yêu và ưu xiên thế ư ở lưu xa yêu bùi ở lưu thế cả giờ nu ư tao là nhau 시누냐이는이동배자유제여와루시안데으아루시아요